kìa Khoan luôn Khoan luôn đấy Để đá đập đập khóa Không vậy Như bị nhốt đấy Để đá đập khóa Yeah. đây đây đây để em đập cho em đập cho để em đập cho đánh ạ ai trời ơi easy Oh, yeah. đá đi theo ai bướng đập đập hai người kìa. Kìa, đéo đập được cái cửa này. À? Lấy cái ván này về kê Lấy cái này về kê Từ từ em Mày tránh ra để tao nhảy Từ từ nhá, để em kê cho Đi lấy tàu ván nhá, nếu tàu ván có tác dụng à cái hiệp chó mới được Ây ôi, chúng mày nhảy cửa số đi cho nhanh nhó nãy là mày Bắn người qua, bắn người qua, bắn người qua Được rồi, nhưng mà bắn cái này đã Hay là kéo ra bắn vào cổng thành Không, kéo xuống nó mới vặn nạp đạn này Đây, đây, đúng rồi, béo kéo Không, xuống bắn vào cổng thành bên cầu này này Cứ ừ, kéo xuống nạp đạn đã, xong rồi sao chỉ hướng sau Còn một cái thôi Đây đi tìm được kia đâu Kìa dạ, anh anh thả ra đi. Như <laughs> vậy mày mày mày, mày thả ra mày bóp của tao mày bảo tao thả ra. <laughs> em đang cầm cái này mà. Đi đi đâu Đấy nó bắn rồi. Anh thấy nó. Ờ nó bắn người nó bay qua rồi. liền một tay mà kéo được cái này sát đấy nó lót đinh mẹ để đâu đấy đấy tự sát đi qua bên này đi đây là phải chơi với tử chứ à. đấy được chưa mời anh không được đến được chưa đứt dây bây giờ rồi cái nút bên cạnh anh ấy vậy đi tìm tự ấn đấy tự ấn được quá ấn đi báo nhỉ mở lên đấy đúng rồi để lên Ui theo tới Và đầy gần tường nữa anh ạ Hình như này nhanh nhất này ừ, thế Chứ... Nãy một thằng kia một mình nó đi được ạ, vãi lột thật Ừ, nó phải đẩy sát vào cái cái vực đi Đẩy, đẩy máy đá sát vào vực đi hơi xa thịt mẹ mày tao phải đợi nó tính lại mới được nó kia đang định lên đảo trò này luôn lâu mới phá đảo nó ra nhiều quá một rồi ừ biết rồi giờ đi DLC mai đi tiếp này mai chỉ thêm một thằng nữa ôi dạ một ba đi không đâu để em bay qua được cái chỗ này nữa? ừ, thằng nó vẫn ở cái chỗ em khẩu lại pháo ra ừ em phải tự bay qua được nên hoành tráng à, đây Ô, có đường đi bên dưới hang này Như tựa qua phải mẹ công Công cái cổng này Không còn đường khác à Vô lý cái đường này dễ thì kéo đi <laughs> mở cổng chui qua đàng hoàng đéo đi thích bắn pháo quá ôi mọi người đi đâu rồi xa đấy suối nước nóng ấy ok đánh rồi em đang đu em đang đu qua suối em qua suối rồi Ôi dạ, thằng này đang làm gì đấy? Chỉnh cái xe kìa À, à có đường bắc cua ở bên ngoài đấy không hả? Đi đường đá Game này kiểu gì có hai ba đường Đẩy xe đá xuống suối này à? Nó đi qua bên kia Nó à? để ở giữa Mình tránh lại kéo về ừ. kéo về đánh hộ kéo về đây đánh kéo lùi lại đấy chỉnh đi chỉnh góc đi bẻ lái đấy kéo lùi lại thằng đầu bùi đấy bẻ lái đi đã sẽ đẩy để anh bảo thế này á <laughs> bẻ bẻ lái qua bên này đấy cho nó thẳng bánh ấy. Rồi, kéo lên, kéo lên. Một mình em kéo vậy nặng á. Bè lái lái lái. Trả lái, trả lái, trả lái. Kéo đi, kéo thẳng đi, kéo thẳng cầu mưa đấy. Để dọc á. Kéo thẳng đi. Kéo kéo được nữa rồi. Bánh bánh bánh đi. lệch quá, kéo được. Đó. Dạ. Ừ. Đó. Ok chưa? Ok. được rồi nó bằng cái này để mình nhảy qua em đó đi được rồi kéo hết nữa nhảy qua còn để nhảy ấy ừ, kéo nữa đi chứ kéo nữa đi kéo nữa đi kéo nữa đi ai chưa lấy đâu đáng nhẽ là phải để vào giữa này này giữa chỗ này em này. cứ ghê, anh bây giờ kéo xuống này bây giờ, bây giờ à. cho anh lại kéo về này đây đấy xuống này thực thì để qua mẹ rồi thấy chưa đúng rồi chỉ vô khổ qua cho bên kia được đấy về đây chạy như con chuột đấy em kéo phá được <laughs> mau à liên <laughs> kề được được kê kê kê vào hóc tường như được rồi Go, go, go, go. Đậu lên trên Dạ Ở kìa Nói mà kêu Thanh này à? lên với nó đi Với nó đi Lên với nó đi đánh đạp Giết à? Đấy Lên với nó kia ấy lên nó đi đánh đạp đó lên với nó đi lên anh làm gì một người được rồi nó bị kênh đấy kênh đéo gì thấy chưa vẫn lên được không đứng bám nữa <laughs> kệ cho nó lên đi đu dây này như là có cái cái cây cây móc để móc anh lên đấy đúng không tầm đi đâu mẹ rồi <laughs> em đang giằng co với thanh kia bên Ơ kìa, lên gì vậy? Từ rồi, từ rồi Đưa, đưa cái bóc của nó kìa tôi lấy móc bên thứ hai đi อ้าว kéo được Ui, có có dây ở trên cao kìa Không biết đi đâu nhỉ Nghỉ đây mai chơi tiếp <laughs> Anh Hải ตลบเจ็บปะโอเคมันสายอะไรอะลอยลอย <laughs> lên trên sao lại kê này kê vãi bill vậy đã tiếp tục đó mẹ mày nè ok chưa Ủa kìa, <laughs> anh gần chết rồi Đẩy, đẩy À, thằng này nó Kì vào đấy Trời ơi lật cái thùng đi như này lên mái nhà như máy đi các bạn cám qua đây rồi làm sao nữa Ơ kìa Sao bị trôi Em biết rồi, em biết đường đi rồi Phải đường đấy à? chưa có bên này à không dạ sao không trèo lên đây rồi? ngu à đây đây đây bên này dạ ừ quay về chỗ cũ với em bên này ấy Đấy à. Đâu tới nhỉ Quay về chỗ cũ hả em Ồ dây trên nóc nhà ấy hả Đi đâu Quay về chỗ cũ hả mà để để đi sang bên này này đấy phải nhảy ở chỗ thằng kia kìa kìa mày à mày à mà tao này mai tôi chơi <laughs> chị nhung mai anh hải mất máy rồi à đây đây đây đây, đây. em thấy đường rồi Ôi giời. nhảy ra ngoài này này vỡ định luật phá vỡ mọi định luật uhm. trời ơi trí khôn của ta đây alo alo alo bên này bên này anh ơi đúng rồi cái cửa mẹ lồn cửa thoát vãi lồn nhảy nhảy nhảy nhảy ra chỗ thấp nhất mới được giờ làm gì đấy mày ngược lại thằng đầu mũi nhảy này nhảy này này nhảy ở đây bám là được mà móc vào cái này xuống để nó đu em đấy nhảy từ chỗ em đây này giờ rơi đó là nó rơi thôi không rơi à rồi anh ấy lên cùng <laughs> ok không đây đây sắp rơi sắp rơi sắp rơi rồi rồi sắp rơi rồi rồi rồi, rồi. rồi. được ừ anh hiệp là con lợn hồng chị ạ kìa Đấy, dưới này có đường thoát hiểm không vậy từ nó qua rồi à, à. ơ kìa ok ha à. ok ha à, rồi rồi rồi từ cố sao nốt xong màn này nghỉ này Anh nhảy đến từ thằng một thôi Con lên trên này xong đi đâu nữa ta à, Cái nồi gì đây À quăng rồi này á Đấy đấy Ui dồi Bẹt Ơ à, Cái này giống về À bênh á, à bênh á. Rồi đây rồi đây, đây là không phải bênh đâu. Đó là cái cái cái để lên đấy. Đấy. Ok. Ở đấy thì ma mày. Tắt thế. Đây được chưa? Con cục sắt đấy. Đây, để này về anh qua đâu bên kia ấy phải kéo về một ít xong lấy một cái cục về chèn cho nó không lăn nữa lấy được cái đe không lấy được cái đe lấy kéo ra rồi à? đây đây đây lấy cái đe về chèn vào trong đi để, để nói ấy nặng ấy nhau thế nhở lợn này phế vật này mày ạ hãy để cái đe lên xong rồi cho cú cố lên trên nữa là được à không được đâu để cái đe này để che nó ấy Ê, cầm mà nhắc lên Cầm mà dơ lên lên Ôi kê lại cái gỗ đi Đấy, để, để, để. cầm sao thì Được rồi, sao bây giờ, bây giờ một người chặn ở đầu bên này này, sao một, một người đẩy cái gỗ vào Xong rồi cái đe ấy đừng, đừng, đừng kéo gỗ đi Lợn này nữa Thằng này Không, để, để, để, để, để, để vào Bằng cái đéo gì à? đấy? Đây, cái đe này nó kèm cái gỗ này cái đe phải để ở trong để gỗ nó không lăn xong mình cứ lăn cái gỗ để, vào kênh để trong để trong thì liên quan gì em lố nó lăn ra ngoài mà gỗ lăn ra ngoài thì ấy thế như đó là đúng con mẹ rồi thì cây gỗ mà mà càng càng càng vào vào sát cái đầu mình lên thì thì cái ván nó mới nâng cao chứ bắn lên thôi anh ấy bắn mẹ lên bập bênh với em ạ em không lý bập bênh nó lên đâu đây làm gì làm đây cái <laughs> nhảy như chim vậy để gần vào là được đấy kêu cho nó đẹp đàng hoàng em từ từ từ từ từ vội chưa vội dạ coi đấy bây thì cây gỗ kéo kéo đây á thôi thôi thôi thôi thôi, từ từ em ơi từ từ cho vào để kéo cái gỗ đây đó không để để vào sát từ đầu này cho nó không bị trôi gỗ thôi ờ kia cái thằng đầu bùi kia mẹ kia chính chính đốt gỗ bên kia đi cho nó lệch đu tiếp à à xuống dưới nước á tưởng đu lên đây chứ à, đu xuống giếng chứ thằng kia đi rồi thằng kia nhảy mẹ xuống dưới rồi từ lô đấy ui như ống kiến đấy nhỉ ừ game trí tệ quá bảo game trí tệ đấy bảo bảo anh Hải đi ngủ mà chị lại ngồi nằm xem này à mày nó tao giết Được, mai mà chơi game này tiếp chị Nhung chơi được Xoán ngôi luôn Mất máy luôn Được Đủ cái hòn đá này xuống này không đùn xuống được không phải đùn hòn đá xuống à đấy ở đấy để để kéo lên cho lên khá nhở đẩy xuống thêm yep. nhưng sao game không có nhạc mình cho nhạc bé quá ai à kẹp mẹ tay ủa mấy tẹn cái này anh lên kiểu gì đâu nó đồn phải lên kiểu đường bên này ạ à? lên đó Không, lên rồi đấy bên đi qua cái mấy cái kiểu gì Nhảy xuống đấy thôi Nhảy xuống cái chỗ thằng kia Có cái hòn đá kia kìa Ồ kìa, thế này tao cũng xuống rồi mà À đủ e, Sập Rồi em mở hết đường nhau Mở đường rồi đi đi đường bên dưới luôn là được rồi mà Không cần phải leo đâu đã đòi bay rồi Đéo búng cho nó đâu Cho bay, kéo xuống hết cửa cho Nó, nó, nó có bay mà đừng khác bay được mà Gì, gì, gì, gì, gì đó ấy. Nó quay mà Để, để đi, đi, nó ấn khác quay này Được Hả à. Đến mẹ luôn <laughs> đi đề chết à <laughs> đi khôi mẹ mày phải tự lấy thêm cái gì rồi bây giờ bắn vào cái lỗ kia em à anh nhớ rồi đấy bắn đá vào cho nó hỏng được không không bắn bắn người vào cái lỗ kia đấy phải rồi phải căn à nhờ kéo lực tầm nào biết không đấy rồi để đấy lên đấy, đi trước <laughs> rồi hai thằng cũng được thằng nào vào được thì vào cả đấy không thích vào ác nhở ôi thoát rồi hết màn rồi có chưa có chưa hết màn rồi hết màn rồi hết màn rồi nghỉ nghỉ okay. đây đi đây nghỉ đây nghỉ thôi nghỉ nhá bye bye tất cả mọi người nhá